Ngày hôm nay thì à, chúng ta có 1 2 3 4 con lô hai nháy anh em nhé. 4 con lô hai nháy. Lô cặp của chúng ta thì có cặp lô 2332 thì chúng ta có 3 nháy anh em nhé. 2332 thì cặp này hôm nay là rực rỡ nhất. 20 mà 02 nữa này anh em này. Đầu ba của chúng ta thì có 32, 34, 38 thì còn 34 này của chúng ta về thẳng đặc biệt luôn anh em nhé. Thì cũng trong buổi uh, ngày hôm trước của mình có đi chia sẻ cho anh em nhưng mà ngày hôm qua thì à, mình lại uh, uh, nghỉ mình không lên được mình có chút việc bận thì mình không đi chia sẻ được cho anh em chơi trong buổi chiều hôm nay thì uh, hôm trước thì mình cũng có đi chia sẻ cho anh em đây nhưng mà hôm đấy của chúng ta chỉ ăn được cái chạm năm thôi anh em nhé nó ăn được cái chạm năm này lô thì chúng ta không ăn được thì ngày hôm nay lô của chúng ta nó mới ra cái cặp 2002 anh em này 2002 ngày hôm nay nó mới ra phải không ạ 02 giải 5 và con 20 là giải nhì Đó. À, lô đề mà không phải là ngày nào chúng ta rực rỡ và thành công được đâu anh em nhé thì uh, trong buổi tối ngày hôm nay thì ờ, mình tiếp tục lên chia sẻ cho anh em về một cái bộ đề kết hợp với ba càng và đường cầu độc thủ đề của chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày mai thì anh em cũng uh, để ý luôn đây cho mình đường cầu này của chúng ta thì uh, chạy từ ngày thứ tư này ngày 12 tháng 4 của chúng ta lấy ở cái dãy 7 này kết hợp lên dãy 5 con 5 này và con 1 càng của chúng ta thì cũng lấy cái dãy 5 này anh em nhé chúng ta có càng 2 này bộ đề 01 bộ đề 01 của chúng ta thì có 010 này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 đường cầu này ngày mai của chúng ta chạy là chạy ngày thứ ba anh em nhé trùng cầu thì chúng ta vào tiền không trùng cầu thì thôi kết hợp với cạc cho mình ngày mai thì cá nhân của mình là kết 020 này và 525 mọi người cũng để ý cho mình bốn con này anh em nhé về một cái đường cầu đề nữa thì anh em để ý luôn đây cho mình cầu đề ngày mai độc thủ đề của chúng ta này chạy từ ngày thứ tư ở giải 6 này anh em ghép lên giải tư cho mình con một này ghép lên con 5 này cho mình một đây chúng ta có một vòng 6 anh em nhé con 6 ghép lên con 5 thì chúng ta có độc thủ đề đề của chúng ta là con 65 này để chơi cho ngày 13 tháng 4 đây ngày 13 tháng 4 của chúng ta đề về 65 thì chúng ta đã ăn được con đề 65 độc thủ đề 65 anh em nhé ăn được tiếp tục thì chúng ta có 8 bóng 3 này 8 bóng 3 của chúng ta ghép lần lượt lên thì chúng ta đọc thủ đề là con 34 để chúng ta chơi cho ngày 14 tháng 4 ngày 14 tháng 4 của chúng ta đề về 34 thì chúng ta đã ăn được độc thủ đề là con 34 anh em nhé tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có 5 bóng 0 này 5 bóng 0 ngày mai thì chúng ta có độc thủ đề là con ờ, 09 anh em nhé 09 đây là cái đường cầu độc thủ đề ngày mai mọi người có thể là lót cho mình bộ 04 vào cho mình bộ 04 này hoặc đầu không đầu không anh em nhé lót bộ 04 hoặc đầu không ngày mai cái đầu không của chúng ta cũng khá là đẹp nên mọi người có thể tham khảo cho mình anh em nhé đây là cái đường cầu độc thủ đề của chúng ta thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta để chơi cho ngày 15 tháng 4 anh em nhé thì về cái đường cầu lô của chúng ta thì mình bắt cho em là bạch thủ lô là con 40 xong thủ lô 4114 đề sẽ bắt cho em là cái chạm 0 và cái chạm 2 này đường cầu đề của chúng ta thì có 16 số anh em nhé anh em nào mà trùng cầu trùng kèo thì chúng ta vào tiền không trùng cầu trùng kèo thì chúng ta chỉ dừng lại mức độ tham khảo thôi tất cả chỉ là dự đoán không có gì là chắc chắn 100% anh em nhé